chúng ta sẽ tiếp tục về nhân hóa. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhân hóa thông qua hệ thống bài tập. Và ở bài hôm nay, phần nhân hóa, chúng ta sẽ đi sâu về cách xưng hô. Cách xưng hô để giúp cho sự vật như con người. Cụ thể thế nào? Yêu cầu của bài 1. Trong những câu thơ sau, cây cối và sự vật tự xưng hô là gì và cách xưng hô ấy có tác dụng gì. Như vậy, sử dụng xưng hô cũng là cách con đã nhân hóa cho sự vật mà cụ thể ở đây là cây cối và sự vật. Vậy cây cối và sự vật được nhắc đến là gì? Nào, chúng mình bắt đầu vào phần thứ nhất nhé. Ở phần bài hôm nay, chúng ta tiếp tục về nhân hóa. Vậy chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu phần gì của nhân hóa? Các con cùng theo dõi phần hệ thống bài tập ngày hôm nay. Bài thứ nhất, trong những câu thơ sau. Cây cối và sự vật tự xưng là gì? Cách xưng hô ấy có tác dụng gì? Như vậy xưng hô cũng là một cách nhân hóa để cho cây cối và sự vật trở nên sinh động hơn. Trong từng trường hợp cụ thể, cách xưng hô ấy thể hiện điều gì? Chúng mình bắt đầu với câu thứ nhất, câu A. Câu A, cô giới thiệu với các con một câu thơ của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Các con nghe cô đọc câu thơ này nhé tôi là bèo lục bình Vứt khỏi sình đi dạo Dòng mây trắng làm buồm Mượn trăng non làm giáo Trong câu thơ này có từ sình Sình có nghĩa là bùn lầy các con ạ Chúng mình cùng tìm hiểu theo yêu cầu của bài Ở yêu cầu này Cây cối được nhân hóa đó chính là bèo lục bình Bèo lục bình xưng là tôi